chào các bạn chưa lạ lẫm đúng không hôm nay hóa thân thành cô gái lolo lolo ý lolo ý đáng yêu thế lolo luôn lolo ý <laughs> hai giờ các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivu Kênh của một người tích cực và lạc quan, đặc biệt là yêu thích du lịch, đó là mình Và hiện tại thì Yến đang trong hành trình xuyên Việt khám phá sáu ba tỉnh thành Việt Nam Và hôm nay thì mình đang có mặt tại đây là làng Lô Lô Trải Một trong những ngôi làng đẹp nhất ở vùng cực Bắc Việt Nam Làng Lô Lô Trải nằm ngay dưới chân ngọn núi rồng nổi tiếng thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ngôi làng chỉ cách cột cờ Lũng Cú khoảng 1 km. Thì từ đây các bạn có thể nhìn ngắm được kia chính là cột cờ Lũng Cú. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào người Lô Lô và người Mông từ bao đời nay. Trong làng là những ngôi nhà trình tường được làm bằng đất, có màu vàng và lập mái ngói. Mình thật sự ấn tượng bởi sự đồng nhất dường như là có sự quy hoạch ở đây. Tuy nhiên thì vẫn giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống thì là một điều vô cùng đáng quý để có thể phát triển du lịch trong tương lai. Thời điểm thích hợp nhất để đến làng Lô Lô Trải là vào mùa xuân khi hoa đào nở hoặc vào dịp tháng 7 âm lịch, khi đó có lễ cúng tổ tiên vô cùng độc đáo của người Lô Lô. Đến với làng Lô Lô Trải thì các bạn có thể thử mặc trang phục của người Lô Lô. Bây giờ thì à, chị Tiên sẽ giúp mình mặc bộ đồ. Ok. Bộ này thì mình chỉ mặc khi nào à? Mình cũng đám cưới họa tiết theo trên các bộ trang phục thì rất là gần gũi với đời sống thường nhật như là chân chim này, mắt chim hay là hoa tam giác mạch hoặc là ruộng bậc thang. Mọi ngóc ngách ở cái ngôi làng này đều xinh các bạn ạ. Đây mình đang tiến đến quán cà phê cực Bắc là một trong những quán cà phê mình đã nghe nói từ rất lâu rồi. Chào chào bác, bác tên gì ạ? À? tên tôi là trẻ Bác này bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Năm nay 63 tuổi Bác cho cháu hỏi là trong làng mình có bao nhiêu hộ gia đình? Có 113 hộ Hầu hết mình là người dân tộc Lô Lô đúng không ạ? 10 hộ người Mau với là 10, 100 hộ Lô Lô À vâng, thế thì hầu hết là người Lô Lô Thì à, trong tiếng Lô Lô thì xin chào là gì ạ? Chào là bác lỏ Bác lỏ Dạ vâng, bác có thể bác lỏ khán giả không ạ? Bác lỏ Rồi, cháu cảm ơn Xin chào lên cái youtube youtube youtube youtube xin chào ngại không ngại không ô ờ, oh, lên youtube không hai <laughs> không được lên youtube à hả tới đây quay video nào trời ơi à, em tên gì tâm bạn này nữa vương ừ, rồi chào hai đứa nhá học giỏi nhá ok hẹn gặp lại chào khán giả đi con tên gì nhỉ? Là gì? Suki Suki à? Tên hay thế nhở? Ừ. Thế con? Con là Suki ừ, Suka Suki, Suki Suka à? Thế hai anh em à? Ừ. hay quá Mấy tuổi? Con 4 tuổi Thế con mấy tuổi? năm tuổi Thế con lớn lớn tuổi hơn rồi thì con bé hơn mà nhưng con còi hơn bạn này mà không đùa đúng không trời <laughs> ơi thôi không quay đùa cô cô không quay nữa mới mới lớp ba tuổi à ừ ba tuổi thôi rồi bye bye mình vừa giúp một anh Tây tìm được đến homestay mà anh ấy đã đặt Thật sự là mỗi ngày mà mình làm một việc tốt ý, thì mình thấy yêu đời hơn các bạn ạ Nên là các bạn hãy làm việc tốt đi Và kiểu gì các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ cả ngày luôn á Ây, xin chào Dẫn đường hả? Dẫn đường cho mình hả? Rồi, cậu dẫn đi Cậu dẫn đi để mình đi theo Nói chung là đi một mình đâm ra là nhiều khi mình cảm thấy mình cũng hơi bất thường một tí các bạn ạ Mình à, nói chuyện với bất cứ thứ gì trên đường, kể cả cây cỏ, mây trời, hoa lá và cả chú cún này nữa Và bây giờ thì Yến sẽ dẫn các bạn đến homestay mà Yến ở trong làng Lô Lô Đi dọc con đường này, đây là những cái cây, à, nếu mình không nhầm thì đây là sen đá này Em chào các chị Đi về xong rồi lại còn dẫn theo cả hai bạn này về này Cứ đi theo em <laughs> Chị tên gì ạ? À? Tên Sinh ạ Sinh? Dạ vâng uhm. Sinh X gì đúng không? Dạ vâng Sinh X cười Hay cười chê nhở Đáng yêu chê nhở Được anh X cười <laughs> Dễ cười thế nhở, bạn này dễ cười nhở Em chụp cho hai mẹ con kiểu ảnh nhá Dạ vâng Không xấu, Đây là giới thiệu với mọi người là chị Tiên Chị làm gì ở Asian House nhỉ? Lolo Asian House quản lý Quản lý của Lolo Asian House cơ sở 3 hay là toàn bộ các cơ sở luôn? Cơ sở 3 thôi Dạ vâng Lolo Asian House là có 3 cơ sở 1, 2, 3 Lần này thì Yến ở Lolo Asian 3 <laughs> Trong tiếng Lolo thì xin chào là gì? Xin chào là ba lỏ Ba lỏ Cảm ơn Các chị Các chị Các chị Các chị Rồi ba lỏ các trẻ có từ tạm biệt không lô lô ý lô lô ý đáng yêu thế lô lô lô lô lô ý <laughs> đáng yêu quá rồi em cảm ơn nhá Không gian trong nhà thì mang đậm nét hoài cổ Mọi thứ trong nhà các bạn thấy đều rất là cũ kỹ Đây là phòng của Yến ở đây các bạn Garden 1 Đây là bộ đồ mà khi các bạn tắm xong các bạn có thể mặc Chị quản lý đấy là tâm lý nhá Có chuẩn bị sẵn ô cho mọi người Để nếu mà khi trời có mưa thì mình cũng có thể là mang ô này và mình đi ngắm xung quanh làng Và đây có một cái này rất là hay Mà Yến muốn giới thiệu các bạn Đây là các bạn biết gì không? Đây là máy sưởi Tại vì là trên Hà Giang và những cái vùng cực Bắc như thế này Thì mùa đông rất là khắc nghiệt, rất là lạnh Và mọi người phải có máy sưởi Ui Và rất là ấm nha Đêm qua mình đã phải bật cả đêm đấy Phía trong này là nhà tắm, nhà vệ sinh Ồ, oh, trời ơi Thế chứ mình thật sự là thích cái phong cách như này Ốp bờ gạch đá này rất là sạch sẽ này Đây toilet này à, Có vòi tắm, vòi sen Và Ui, rất là mê cái phong cách ờ, Không biết là ai là người thiết kế đây ta Sau này mà mình bảo homestay ấy, thì mình có lẽ là mình cũng theo cái trường phái phong cách như này Tuy nhiên thì có một điều các bạn phải lưu ý đó là ở lô lô trải thì cần phải tiết kiệm nước này và lô lô Asian House thì cần mang theo bàn chải, tuyếp đánh răng tại vì ở đây mọi người không muốn sử dụng các cái vật liệu sử dụng một lần ý để bảo vệ môi trường mình cực kỳ là thích cái điều này thật là may là trong làng có một nhà hàng alo các bạn ạ nên là bây giờ thì có cơm để ăn chứ không thì đói meo và đây bữa tối của Yến ở lô lô Trải chúng ta có thịt gà này có cơm có canh rau trứng mắm và hết rồi một mình ăn như thế này thì cũng hơi nhiều đấy mình không chắc là mình đã ăn hết được đâu các bạn ạ đã bảo chú là cho ít thôi nhưng mà chú vẫn cho nhiều ok mời cả nhà ăn tối ở lô lô trải nha mình là mình cực kỳ thèm cơm các bạn ạ đi đâu mình phải ăn cơm cho chắc dạ ô sao cái này nó có một tím tím nhỉ muối đây có một tím nhé các bạn uhm. có gia vị gì đó mình thấy lạ lắm không hề bị khô nha đây là rau gì ta nãy chú bảo là rau đậu gì á lạ lắm các bạn ạ nó vừa na ná rau mồng tơi này nó hơi kiểu ờ, nhũn nhũn một tí giống kiểu rau ờ, khoai lang hỏi là đi ăn một mình như này có buồn không ấy thì uh, thật ra là cũng không buồn lắm đâu tại vì là mình có các bạn mà đúng không các bạn đang xem clip mà đúng không thế là các bạn hãy ủng hộ cho yến bằng cách là like video này nha Thật sự thì không gian ở Lolo trải rất là bình yên các bạn ạ Xung quanh mình bây giờ chỉ có tiếng gió và tiếng chim hót thôi Các bạn có cảm thấy là người dân làng Lolo rất thật thà và chất phác hay không? Khi mình quay clip thì mọi người rất là ngại ngùng, vô cùng dễ thương và dễ mến Và nếu mà có dịp đến thăm Hà Giang ấy thì các bạn đừng bỏ qua làng Lolo trải nha Yeah, và mình là Yến, một cô gái đến từ Bắc Giang, yêu du lịch, thích tự do, đang trên hành trình xuyên Việt khám phá ba tỉnh thành Việt Nam. Nếu mà địa phương các bạn có điều gì hay ho ấy, thì các bạn có thể comment ở phía dưới video này. Biết đâu một ngày nào đấy thì Yến sẽ đi tận nơi và quay clip về địa phương các bạn nha. Và cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. À, đừng quên là bấm like video này, subscribe kênh và nhớ comment ở phía dưới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại. Bye bye. Đây là ba của ông Dạ vâng. Dạ đây. Trên này ạ. À. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Để cháu quay xe. Dạ. Bây giờ thì Yến sẽ mang à, một số tấm ảnh mình chụp từ năm 2020 để vào à, hỏi lại xem mọi người có nhớ mình không nhá.